mày giải thích đi mày tham nhũng tiền công ty đúng không cái công trình đá cả tỷ bạc thiết kế rõ ràng là đá hoa cương màu đen mày đem về công trình đó gì mày biết cái đá đó nhiêu tiền mét đâu còn cái đá hoa cương tao gần 2 triệu một mét mày xây dựng cho cái tòa nhà bvt building á quận 7 nó đẹp như vậy cái bản thiết kế có chữ ký của tao mày đuôi hả ờ, ờ. mày ra ngoài mày coi bvt building bình tâm cái tòa nhà tệ nhất của tao hai cầu thang đá gì hả thang máy đá gì sảnh đá gì không có cái nào dưới một triệu rưỡi một mét hết bây giờ á mày chơi mày đem cái đồ cái đồ cũng là đá hoa cương nhưng mà cái màu nó xấu bây giờ nó hư mẹ của công trình của tao rồi tao nói thẳng với mày nha mày tao không cặp với con em mày là mày chết mẹ thôi kiến thức bất động sản kinh nghiệm thực tiễn mô lừa đảo Zimmer làm giàu Kiến xây Việt Nam Duy Nguyễn THOL BBT Building Nói à, xin chào mấy em nha Nhiều khi á, anh làm video hướng dẫn kinh doanh nhiều quá anh sợ tụi em giỏi hơn anh sau này tụi em ờ, chê anh nhưng mà anh suy nghĩ lại rồi sống mình phải làm cái gì đó cho cộng đồng em chê anh cùng lắm em thành anti fan của anh thôi <laughs> nhưng mà anh không có thẹn với một kiếp duy nguyện hôm nay á thì ờ, anh có chuyện buồn lắm em công trình nhà quận 7 của anh hàng triệu đô la nó biến nhiều quá nó phốt từ lưa luôn má bữa nay dính cái phốt nặng bên đó thêm cái phốt khốn nạn của bọn media nữa hai phốt nhập một làm video chửi luôn nó quá chịu nổi em á nào mà đi ngang bbt bình tân á em thấy công trình bbt bình tân của anh á được đầu tư một cái hệ đá wow. đá của anh nó nhìn coi từ cái bậc tam cấp đúng không vô tới cầu thang này nọ kia vô tới cái labo đồ anh nói thiệt với mày á sang trọng lắm dân làm đá là nó sang lắm em còn không người chơi nó làm mấy khác cho rẻ em hiểu không còn cái ngôi nhà đầu tiên của anh á đã đã xài đá xịn rồi thì bên quận 7 á, anh quản lý nó hơi bị ẩu ờ, ờ. tại vì anh có bản thiết kế rồi thì bây giờ mấy thằng thầu phụ nó vô nó phải làm đúng bản thiết kế cái chỗ nào mà làm không đúng thì phải hỏi tao yes. đằng này nó không có hỏi đâu má nó đi ra công ty con vợ bé nó nhập đá về mày What? hỏi sao cái đá này vậy nói đá này rẻ anh đồ bền đi trang đồ thấy quen quen chưa mà thấy quen quen chưa mà chỉ có một bài khốn nạn có một bài đỡ khốn nạn hơn á là hả không có trả tiền trước thôi trả tiền theo đá chứ gặp lấy hợp đồng của tao 2 tỷ tiền đá xong nhập đá đó về chắc tao chém nó luôn rồi đó trời ơi thấy câu quen quen chứ mấy em thôi anh ơi đừng có xài đá đó anh xài đá này đi nè nó chất lượng nó y chang mà giờ nó hàng nó phổ thông phổ biến tiết kiệm cho công ty đồ này nọ nó nói hay lắm bị chửi mà phải nói hay thôi nhưng mà tao nói mày nghe nhanh yến tước làm sao hiểu được cái chí của đại bàng Bàng bay dạng dặm còn yến tước không thể tôi cứ tưởng rằng yến tước phải ở trong rừng không ngờ hôm nay lại tụ tập ở hiên nhà tao nó phải không biết cái điều mày nói đó nhưng mà cái bản thiết kế anh nói việc đá đen thì phải làm đá đen cho anh đá trắng thì phải làm đá trắng ờ, anh thời buổi này ai tin phong thủy nữa anh đen trắng gì miễn là đá là thôi cái này không phải là phong thủy yes đúng không mà cái này là quality chất lượng đẳng cấp đúng không tại sao tất cả các trung tâm của THOL anh đều làm cửa cơ mà bên quận 7 anh làm cửa tự động mặt tiền anh không có điệu đà mà bên quận 7 anh phải điệu đà thêm một cái nhựa giả gỗ hình số 7 chà phá nữa nó đem nhập về những cái loại đá mà gọi là thật sự với đá dành cho mấy biệt thự thôi còn anh á là anh đấy quan tâm tới cái loại đá là đá là nó phải đẳng cấp nó phải đi liền với chất lượng dịch vụ lỡ rồi thiết kế sao thì làm vậy thì không có đâu đá người ta đá thiết kế là đá màu đen nó thẳng cho em luôn nha đá granite màu đen em sợ trên mạng đi giá từ 1 triệu 500 ngàn một mét cho tới 2 triệu đồng một mét bán tại kho bán tại kho đó chứ còn tiền ship là mắc hơn đá nó nặng thấy mẹ luôn làm đá cực lắm em tiền ship với tiền gia công cực mắc nó ngồi nó cưa đá một cái là bụi nụ đầy trời hết cưa bom thì không có bụi nha mà cưa đá bụi lắm mà lắp từng viên đá vô cầu thang lắp quả tiết vô hốc thang máy này nọ kia bây giờ anh fail nguyên cái nhà luôn Ủa, tức bữa đó tức ngủ không được luôn chứ mà đá này nó nó cắt mẹ hết rồi sao trả ví dụ như đá chưa cắt thì anh trả được cùng lắm tốn tiền vận chuyển thôi đổi thôi nó cắt nát bấy hết đá làm phải cắt em cắt theo bậc cầu thang bậc tâm cấp rồi cắt ốp ốp cho lại kia đó nó bây giờ nhìn coi bên bờ bên bảy chơi đá xám không à đá đâu rẻ mà có mấy trăm ngàn mét à sao bảy trăm gì thôi sao bảy trăm mà thật sự với mày đó nói vậy thôi nhiều khi mua số lượng lớn nó điêu xuống nhà con vợ bé đó mà What? vợ nhà, nhà nhà con vợ bé của thằng bán thằng lớp đá đó dễ gì không anh chưa làm cái video này đó thường á là một thằng thầu á là bảo đảm nó có vợ bé có bồ bịch gì nó bán đồ à oh, nó đi theo tim rồi ba đúng không nó đi theo tim rồi tao nói ủa đá tự nhiên ở bên ở bên này mày không mày vương bảy nó bán đá đóng mày không mua mày chạy bình tân mua làm chi vậy cái nó nói á dạ anh bên bình tân là chuyên về đá bên bình tân quốc lộ 1 a là chuyên kho đá tao nói mày diễn với tao đúng không <laughs> mày tin tao gọi vợ mày không đủ sợ liền chứ thôi đừng anh anh <laughs> nói thẳng cái vụ gì ăn nhiêu phần trăm đây cái nói ờ, chỗ đó chị, chị bà, bà, bà nhỏ em nó làm bà nhỏ mà nó làm đúng không thà mà nói vậy vợ cứu này giảm năm phần trăm giảm năm phần trăm đúng không thứ nhất mày có hai tội tội là lấy xe đá thứ hai là tội có bà nhỏ hai tội đó cộng lại bảy phần trăm không tôi kêu tao tao ta, alo cho con vợ mày phải chịu thôi đó nên bây giờ cái công trình quận 7 của anh nó nát đá rồi về mặt đá là bị phèo. uh hệ đá của anh này đá kim kim sa chỉ đen xong rồi đá đỏ nó kêu là đá quyết rồng gì đá gì đó đá mắt lắm đá đỏ đó em nhìn bbt bình tân của anh đá đỏ cũng có mấy cái chỗ ô vuông trang trí đó rồi và cái bậc tam cấp của bbt bình tân bbt bình tân là đá đỏ đó mấy em đẹp lắm đá ấn độ đó gì đó đúng không bây giờ đá nó thì cái sự đẳng cấp đá đẳng cấp lắm em đá với gạch là cực kỳ đẳng cấp em thấy không bên quận bảy anh sơn rất ít mà chơi đá chơi gạch không đá kinh chưa anh tính lót nguyên cái sân mọc bằng đá rồi đó mà sợ container cán bể thôi thiệt mà mà nhìn cái vỉa hè của tao nói có sách mắt có trứng xin thưa vỉa hè này hả cả trăm triệu tiền đá đó có mấy cục hết đó thấy có bao giờ bể không nope. mày lót gạch đi nó xe trả lên phát rộp rộp rộp rộp rộp bên quận bảy cũng tính làm đá rồi nhưng mà sợ không được bên bảy chắc ừ, không biết sao chưa biết chưa có giải pháp cho với heo bảy tôi tự tính nên, nên bực cái chuyện đá lắm cái chuyện đá nó phá vỡ đi cả ngôi nhà nó phá vỡ cả ngôi nhà đó em ngôi nhà của mình đang phối hợp màu đen màu xám này nọ kia họa tiết nội thất quận 7 rất đẹp giờ quốc mọi đang mới đá kiểu đó rồi giờ lên màu chưa biết sao nữa nhưng mà anh nó thuộc dạng là thánh media mấy em <laughs> nên dính cái phốt đó kêu cái bọn media ở nhà nó dựng cái video để nó nó bị a trá hình xong thằng khứa đó mình tập tạ mình không theo dõi 3 ngày từ cái thằng viết kịch bản thằng đọc lời bình tới cái thằng dựng luôn nó dựng nó đưa ra cái video nghe xong từ đầu đuôi méo hiểu gì hết không hiểu cái gì hết á mình đang nói về cục đá mà ông đi ông ngộ ông dựng nguyên cái video gì đâu mà quảng cáo trung tâm năm sao hoành tráng đậm chất chịu chơi Duy Nguyễn vậy Ủa tao đâu cần mày nổ giùm nó trời Tao nổ này nó mới hay Chứ tụi bay nổ nghe buồn ngủ lắm Hiểu không Nên mấy thằng giết văn bớt bớt văn đi Đâu cần nổ giùm đâu Nó nổ nó không có được cái thần thái của anh Anh mới là trùm nổ rồi <laughs> Để BBT anh nổ cho anh nó nó anh kêu tụi nó viết rằng đó là ở bên ở bên bên quận 7 đó, có một cái biến đó, về đá mà làm cho giám đốc rất là bực tức giám đốc rất là tức giận đó tại vì giám đốc là đẳng cấp còn cục đá nó cùi bắp hai cái đó nó mâu thuẫn với nhau người ta sẽ chửi cha mắng mẹ cho tại sao thằng Duy Nguyễn năm 2017 nó làm cái tòa nhà BBT Bình Tân nó chơi đá 2 triệu mà bây giờ nó làm tòa nhà quận bảy nó chơi đá mấy trăm ngàn nó nói mẹ mày có chơi đá cũng chơi đá cũng cũng cũng làm ơn chơi đá mỹ đi chơi đá tàu hả à. ví dụ vậy đúng không vậy thì mày làm ăn thua lỗ gì đúng không rồi mày chém gió gì đúng không đúng không người ta nói là trường giang sống sao xô sống trước quận 7 không chơi mắt hơn thì thôi còn này nó chơi còn rẻ hơn nữa có phải là nó xỉ vả vô cái mặt anh chưa anh tức là tức ở chỗ đó con nói bây giờ nó ngụy biện ừ giá nó tỷ đá rẻ hơn tiết kiệm trong ty áo đó mày tiết kiệm trong ty nhưng mà đá là gì đá là thứ vĩnh hằng yes. 100 năm sau cục đá nó chưa hư nữa hàng hàng vạn khách hàng bên BBT quận 7 họ đạp chân họ dẫm lên cái cục đá đó và họ sẽ hỏi rằng ủa sao kỳ vậy ta cái đó mới là cái chết mình đầu tư vô một cái hạng mục công trình á nó phải hợp lý mình không có nói là mình chơi đồ đắt đỏ mình nhưng mà mình chơi nó phải hợp lý mình chơi nó hợp lý để sau này mình mới mạnh miệng mình mới quảng cáo đúng không mình mới pia, thậm chí mình mới nổ được nên mấy cục đá là mình tích lắm tại dạo này nó theo sát công trình nó nó nó không được sát lắm nó không được sát lắm thấy không nên sau này đó, tụi em mà có xây dựng nhà cửa đó thì phải theo cho thật sát chứ mình tin tụi nó quá là mày chết tại vì tụi nó chỉ là thằng làm công ăn lương thôi nó chịu trách nhiệm gì đâu đúng không mày chửi nó quá nó nghĩ à nhưng mà vậy thì đâm ra thằng chủ nó tức mà nó không chửi được nó tức mà nó không chửi được thì nó sẽ bị bệnh thổ huyết mà nó chết đúng không bệnh thổ huyết mà nó chết thì muốn duy trì sự sống nó uống này đi nè cái này cân bằng tốt lắm à quả mấy em không có bị thổ huyết đúng không ngày anh chơi bốn muỗng đó không nhưng mà bây giờ đó hôm bữa hết tức rồi hôm qua sao nó làm đá nó cắt gặp bằng anh qua ông bảy bữa đó bữa livestream ngàn view rồi đó ngàn mấy đó anh đi qua mấy thằng đá không dám nói câu nào luôn gặp mặt dạ anh duy dạ anh duy trời em dạ anh duy này nọ kia mà đá đâu biết gì không nó theo anh bốn nhà rồi đó nó thân lắm nó theo anh bốn nhà từ nhà này qua nhà kia luôn á wow. chủ nhật trời mưa gió nó còn vẫn ra ngồi cưa đá là bình thường nó vẫn qua ngồi cưa đá là bình thường thấy thương không thấy thương không mấy em thương không yes thương cái con khỉ gì mà thương nó khoát ba ơi Hả? mẹ nó khoát nó làm xong hết nó đi công trình khác chứ đâu phải nó làm công ăn lương đâu mà mà mà mà, mà, mà, mà, mà ngồi đó làm chủ nhật rồi thương mà chẳng qua nó cài ngày cài đêm để nó xong hết mẹ nó dọn công trình khác nó lấy cục tiền của tao 2 tỷ tiền đá không nguyên nhà 2 tỷ đó tiền đá tiền công này nọ luôn á mà giờ nó sụp qua đá này chắc còn tỷ mấy à à nhắc tới mới nhớ thêm cái công tắc sai trong công việc nữa em mày bây giờ á đá chỉ là nguyên liệu đúng không thi công loại chuyện khác đúng chưa đúng chưa mày á mà có mua đá 300 ngàn với đá 3 triệu tiền thi công y chang nhau Vì tại sao tao phải mua đá 300 ngàn Tao lỡ rồi tao chơi một lần thiên hạ ra trầm trồ luôn Đá là vĩnh cũ mà đá là vĩnh hằng mà Chơi đá 2 triệu tiền thi công cũng vậy lời tiền thi công Lời tiền thi công chứ Còn đá nào độ bền nó như nhau thôi khỏi bàn Nhưng mà độ đẹp nó khác nhau Nó đẳng cấp khác nhau Đúng không Bởi vậy á Thí dụ như giờ anh chạy xe 7 tỷ với thằng à, thằng Media của anh nó chạy con pha điêu 400 triệu đúng không thì hai con đi rửa xe cũng cùng giá thôi vậy tao chửi nó ngu được chưa ông mày mua xe ít tiền mà mày nuôi xe cũng nhiêu đó tiền trong khi bây giờ xe mà đi ngang tạm thu phí ăn xuôi ăn lạc nhiều cũng 15 ngàn chứ nhiêu tao đi 7 tỷ tao cũng 15 ngàn cái đó là cái chất chơi của thằng giám đốc đó bữa đó anh hết giận rồi mấy em mà bữa nay nói lại vẫn tức bữa nay nói lại giận quá